Tao hỏi mày là thằng nào là không lịch sự à. <laughs> Với những cái người không quen biết Đấy Thì chúng ta nên xưng gọi nhau Là ông tôi Nha <clears throat> Nói như thế này là hiểu đúng không anh em Không ai xưng là mày tao cả Đấy tôi đã nói đến cái nước như thế này rồi mà nó vẫn không biết nữa thì <laughs> <laughs> thôi được rồi những cái trận như này thì cứ âm thầm mà đấm nó thôi anh em ạ <laughs> top 1 là có clip à thực ra này nó vẫn cứ hỏi kiểu chống không nhưng thôi rồi tôi rất là coi như là là, là kiên nhẫn với cả cháu đó đấy thôi được rồi trả lời thôi đùa thật sự là như thế Đấy, trả lời rõ ràng cho cháu nó biết là tôi không thèm chơi cái bộ đấy luôn Đấy, để, để cháu nó đỡ sợ, để cho cháu nó chơi Warrior cho nó đỡ, đỡ sợ Ok Đấy, còn tôi là thật với anh em là Cái thằng này nó cũng may mắn đấy Nó gặp tôi trận này Bởi vì là không phải ai tôi cũng coi như là tung ra cái trận đấu mà cái đội hình bí kí của tôi đâu anh em ạ trận này tôi quyết định là tôi sẽ tung ra cái đội hình bí kí và tôi cũng coi như là tôi giới thiệu cho anh em luôn <clears throat> Đây là cái đội hình mà tôi đã chuẩn bị Tôi đã chuẩn bị để tôi counter vào cái meta Full and Witcher kẹp Saman Ok chưa? Đấy Anh em đã hiểu tại sao nó lại có tên là Ngu Long Hóa Hình chưa? <laughs> để xem thôi nhá, xem là có ăn được không nhá Sao đây, liệu, liệu rằng có chịu nổi một round không? Đấy Tôi nói luôn là bây giờ là bá lắm rồi đấy anh em ạ à. Sức mạnh của đội hình là bây giờ là vượt trội hơn hẳn đối thủ ở đây anh em nhá Đấy, nếu không nói là counter trực tiếp vào cái bộ Saman nha anh em nhá Đấy, bây giờ sang đây cái để chứng minh cho cái nào Nó gọi là siêu lết game rồi anh em ạ à. Ui, vẫn không gặp kìa Thế chứ này Không gặp, mà gặp cái bóng của tôi ở bên kia Chó đỏ gặp bóng của tôi Ôi, còn cái bộ này thì nói chung là Đấy, anh em thấy không, tôi đấm rồi Đi luôn không? Ui rồi có một màu Cháu nó có một màu anh em ạ à tôi, tôi, tôi không nghĩ là có cái cửa nào mà có thể đối thủ ăn được tôi ấy thật ạ à. trời ơi anh em nghĩ làm sao <laughs> thua được nhỉ trời ơi đấy dạy cho cháu bài, bài học cho cháu nó biết cho cháu nó biết ồ ờ ờ u u u u u bột máu đi rồi anh em thấy chưa siêu bí kỹ anh em trong ngũ long hóa ơi để tấn công đấy <laughs> quá kinh khủng luôn tâm huyết lắm đấy anh em à. Úi rồi ôi anh em ơi Anh em có nhận thấy <laughs> Có một cái người quen anh em ạ à, Ở trong cái trận đấu này không nhở Trời Hóa ra là gặp người quen à À Thế à Ok ừ. Sao Việt Nam anh em nhá Sao Việt Nam <coughs> Đấy, chúng ta cần phải để ý cái đối tượng này <laughs> Hôm trước là tôi đã dạy cho sao VN Sao Việt Nam một bài học rồi đấy. đấy Không biết là hôm nay có còn cái khét nữa không Có còn tạo nét nữa không Để để <coughs> Rồi, thôi nói chung là cứ bài uh, thông thạo mà phang thôi anh em ạ Tôi nhận thấy là đầu game nó cho khá là nhiều Saman Nên là tôi quyết định tôi không chơi Hunter nữa Mà tôi sẽ chuyển qua đá qua Saman vậy u uh, Skull Hunter này hai đỏ rồi Ơ nhưng mà từ từ đã nhá Ở đây có Whisperseer, có Unicorn là chúng ta có thể là có bộ đuôi Fallen Witcher, Saman chăng? <laughs> Ảo ma Calada ừ. Fallen Witcher kẹp Saman Cũng được anh em ạ, cũng được, cũng được, cũng được Không biết là có có có bị trùng bài không nhỉ Cái bộ đấy thì nhiều người chơi Fallen, Witcher kẹp Saman thì cho tới cái thời điểm hiện tại thì vẫn có rất nhiều người spam bộ đấy Nên Nếu mà chọn đi cái con đường đấy thì sẽ bị trùng lặp đấy Anh em ạ Tôi tôi không thích trùng lặp Từ từ nha À, nó lại thế này à Rồi Thế thì từ từ đấy được ghép được một một món đồ là có thể là là chơi được Đấy, ở đây là Thậm chí là ở đây là lấy được cả ba món đồ luôn Ở trong cái round này Nhưng mà thôi từ từ đã nhá anh em nhá Để xem là cái round đầu tiên nó sẽ như nào nào Cái round đầu tiên liệu rằng là tôi có thể chiến thắng được không Nếu mà cái round đầu tiên giành chiến thắng thì Tôi sẽ chốt đồ sớm thôi Phô <clears throat> lần cũng chơi được này Mà nếu mà chúng ta chuyển sang Cái line up ngày hôm qua tôi giới thiệu cho anh em ấy Line up thần giáo Đấy Thì cũng chơi được chúng ta có thể chơi thần giáo mà đúng không không nhất thiết là phải phải phải uh, ờ, spam cái bộ saman saman kẹp drui kẹp uh, kẹp kẹp kẹp cô lần thì cái bộ đấy nói chung là cũng không khỏe lắm rồi <clears throat> tơ này ui nhưng mà không có đồ chứ có tơ trận này thì lại không có đồ anh em ạ chuyện này mà nếu mà chơi Gladiator Thực ra round này cũng lên mua con Glitter để kích hệ Khá là mạnh Mặc dù là chúng ta không có đồ Đấy Nhưng mà không sao cả Chơi tạm thôi anh em Xong tí nữa tôi sẽ chuyển Chuyện này thì không chơi Glitter được đâu Nhìn đồ là biết là không chơi được nha anh em nhá Thiếu nhiều đồ lắm ừ, Thua rồi, rồi không thắng được Rao này là không thắng được bởi vì làm sao? Bởi vì là chơi ở đây là con sầu tôm Saman là nó là tung trưởng phép. Đấy. Và chúng ta chỉ đánh vật lý thôi thì sẽ không có cái đam để giết được cái con con con Sky Breaker kia đâu. Không có đam anh em ạ. Sao này thua. Có nên mua bit không nhỉ? Thôi tôi vẫn ờ, coi như là cũng chưa chốt được là xem là chơi um, cái gì ra phong vũ này ra súng này ôi giời nhiều thứ quá nhở sao tại sao con phong vũ nó lại không phải là con phô lần <laughs> tại sao con dominator nó lại không phải là con phô lần thế thì có phải là dễ chốt không đúng không thôi rồi không sao cứ đánh từ tốn thôi ừ, nói chung là tôi thì uh, kiểu gì thì cũng chơi được thôi để xem là những cái round tiếp theo nó ra những cái quân bài như nào đã anh em ạ Đấy, ở đây là chúng ta có thể chuyển sang ba hướng được Một là 9 warrior, hai là có thể là chơi bit thần giáo nhá anh em nhá Tôi tôi thấy đồ là ngon rồi đấy Đấy mà nếu mà không phải là bit thần giáo ấy Thì nó sẽ là cái bộ Saman Fallen Chúng ta có ba hướng rồi Đi là, là nói chung là nhìn thấy là nó cũng khá rõ ràng rồi Bây giờ chỉ còn là co của bộ nào ra thôi Ví dụ như là bây giờ có Berserker thì có thể là bit biết các thứ và vâng, nói chung là bit thì tôi cũng không chơi Glacier đâu Tôi thường là nếu mà con Berserker này nó ra sớm thì tôi chơi tạm nó tôi bán hết thôi Nhưng mà tôi, tôi chơi tôi chơi ở level 7 U đây rồi anh em ơi Đây nó là bit đây này Liệu rằng có phải là thế không Nhà yeah. 3 bit rồi Trứng ở đây này ừ. Hơi phân vân đấy Trứng ở đây là phải mua rất nhiều tiền Tôi tôi muốn mua thêm con unicorn nữa Con unicorn này nữa để um, Có rất có thể là tí nữa chúng ta sẽ Chuyển sang bít thần giáo để chơi unicorn 3 sao luôn đúng không Mà nếu mà chơi uh, Chơi lần thì cũng phải chơi con này Đấy <clears throat> chúng này từ từ nha anh em nhá Tôi cũng cũng cũng, cũng rất là muốn đập cho con Whisper Seer đấy Nhưng mà trận này Tôi quên mất không nhắc cho anh em Đấy là trận này có sao Việt Nam nhá anh em nhá Đấy sao Việt Nam Nên là lại phải có một cái trận nó đánh cẩn thận để có thể lên clip <laughs> Để xem là gặp lại thì liệu rằng là Đấy có có gáy không Gáy thì là chắc chắn là là, là, là sẽ có clip rồi Ok đây rồi Đấy nha anh em nhá Nói chung là đối tượng là đặt vào diện là để ý 4 bit Bây giờ nhá Chốt luôn bit chốt luôn beat xong rồi beat Persia hai sao được không theo anh em thì có được không tôi thì tôi vẫn đang hướng tới là một con Fallen Witcher anh em ạ đồ chưa ngon lắm bởi vì chưa có giáp thép đấy cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy nói chung là là là đánh nó cũng phải cẩn thận từ tốn thôi anh em ạ không vội bây giờ chúng ta không đánh được chuỗi thắng đâu tuần này không đánh được chuỗi thắng đâu cứ bình tĩnh ừ, nó phải có một cái tín hiệu ấy kiểu kiểu dạng như là là bây giờ nhá ra cho tôi con gấu bố <laughs> đó là cái tín hiệu rõ ràng nhất đấy chính là con gấu bố hoặc Gitbersia tự lên hai sao mà không phải đập trứng thế thôi đây này bây giờ vẫn chưa chưa chưa chưa rõ này nó lại ra gấu đấy ra gấu thì vẫn có cái ý định là tôi sẽ chơi là sama thôi anh em ạ chưa nhá anh em nhá nó chưa rõ ràng đâu cái bộ bài này nó vẫn chưa rõ ràng Rất có thể biết đâu đấy hai round sau nó lại cho tôi con uh, Storm Saman Và nó cho tôi con tư tế thì làm sao đúng không Nên là cái bộ này nó chưa rõ ràng nhưng cái con bit nó mới chỉ một sao thì thực sự là nó cũng chả có cái ý nghĩa gì cả Không ý nghĩa anh em ạ Bán đi thì nó vẫn hòa tiền mà Cái bọn này nó có, có cái gì đâu Bây giờ chưa có giáp thép, chưa dám chơi, chơi, chơi, chơi bit Bit phải có giáp thép cơ Giáp thép chấn phái Đấy Bây giờ biết là cứ chấn phái là giáp thép rồi anh em ạ Bộ nào cũng giáp thép hết Nếu ờ, chưa có giáp thép thì không dám chơi Cái bộ mà giáp bằng không thì phải có giáp thì nó mới khỏe Không có giáp thì, thì, thì nói chung là đánh nó không tự tin lắm Đấy Nhiều khi là cũng cũng có thể là nó sẽ mạnh ở trong một cái giai đoạn nào đấy Nhưng mà đến cái giai đoạn nào đấy Thì nó sẽ lại là yếu Anh em hiểu không? Ui rồi đây này ra con sâu hai sao này Tức là cái con này mà nếu mà tôi đập trứng thì là nó khỏe lắm đấy nhá Rồi chốt bít đi nhỉ Chốt bít thôi anh em ạ Chốt bít thôi ừ. Con sâu hai sao Thì nó lại khác Tôi phải khẳng định với anh em luôn nhá Sâu hai sao mà kẹp với cả bít Số 2 sao sớm Nó là con ba đồ đấy anh em ạ Anh em cứ dựa vào tiền mà anh em đánh giá sức mạnh Thậm chí là sâu 2 sao ấy nó còn khỏe hơn Whispersia 2 sao cơ Đấy đồ giống hết thôi Lấy giống hết đồ như thế Giống hết cái bộ thần giáo Anh em lấy cái giáp thép với cả cái uh, găng tay Kira xong Coi như là ấm luôn đến đến cuối game luôn Mà nó có lên 2 sao được không thì nó mới là quan trọng thôi anh em ạ Bây giờ nó tự ra 2 sao nhá thì chắc chắn là tôi sẽ chơi kiểu đấy còn nếu không thì tôi cũng sẽ phải cẩn thận từ từ ta chưa chốt vội đâu à, bây giờ cái dây chuyền này tránh này nhá nó có thể nó sẽ là cái hổ phách Đấy, ghép trứng hoặc là có ui rồi ôi thế thì đúng rồi anh em ơi chính xác <laughs> thôi thế thì tôi chốt đồ luôn nha anh em nhá đây đến cái đoạn này là nó dấu hiệu nó rõ rồi ok thế nên là tôi sẽ chốt đồ thôi ở đây nhìn thấy là có cái hổ phách nhưng mà tôi không ghép cái miếng hổ phách đâu Có một miếng giáp tôi cũng không lấy nha anh em nhá Bây giờ tôi phải chốt hai cái món đồ tím đầu tiên đã hai cái món đồ tím đầu tiên để cho sâu chơi Đấy Ghép được hai cái món đồ tím đã anh em nhá Chứ tôi không có để dành Tôi không có để dành cái giáp để tôi ghép với giáp thép Bây giờ là thôi Tôi quyết định là tôi sẽ đánh chữ thắng từ bây giờ sẽ coi như là full option luôn ừ. Đấy chuyện này có có full lần này anh em thấy là tôi bây giờ đang có chuỗi thua nhưng mà tôi không không không có ý định là đánh chuỗi thua anh em ạ tôi là tôi chắc chắn là tôi sẽ đánh chuỗi thắng trong một vài nào nữa thôi đấy, uh, đẩy nhiều không này chứ còn cái round này tôi nhá nếu mà tôi tôi tôi muốn eco ấy là tôi đã bỏ cờ ra để tôi phá chuỗi cái thằng kia rồi cái thằng kia nó có cái chuỗi cộng 7 anh em thấy không chuỗi eco trừ 7 tôi không thèm lấy chuỗi đấy luôn tôi không thèm phá chuỗi luôn đấy anh em thấy không Đánh tự tin không Bây giờ có sâu hai là tôi ấm luôn rồi đấy Bây giờ nhá Lên một cấp nữa thì có ok không Đấy nếu mà lên một cấp nữa Bây giờ bỏ gấu Tôi tôi chưa muốn bỏ gấu Bây giờ nhá Vẫn để như này ngon hơn Bởi vì hai con này nó kích hoạt cái bộ Metalit <coughs> Đấy, chứ không không không bỏ gấu mết nha anh em nhá. Thậm chí là tôi bây giờ tôi gặp một cái thằng Warrior rất mạnh ở đây nhá Mà chưa chắc tôi đã thua đâu anh em ạ Nhìn thì nhìn thế thôi Nhưng mà con sâu này nó gánh hết Anh em thấy không? Đã gọi ra bốn con đệ rồi này, nhanh chưa? Ủ, đệ, đệ sâu khỏe lắm nhá Đệ sâu là khỏe lắm đấy Đấy, úi rồi bốn con đệ, năm con đệ rồi Đấy, năm con đệ thay phiên nhau bổ ở đằng sau Cái con sâu này đam nó to lắm anh em ạ à. Úi rồi anh em nhìn kìa, khỏe chưa? Gặp răng tăng uh, Đẩy Đẩy vãi cứt luôn anh em ạ Trời ơi 12 máu Đây rồi Con này vào Thì bây giờ đổi đồ cho Whisperseer à thì gọi mỗi round là gọi được hai con Đấy Sâu thì chỉ gọi được một con thôi Thì nếu mà tính tính toán thì vẫn là Whisperseer thì vẫn ok hơn Vừa tăng cơ mà lại uh, nói chung là cũng được Anh em ạ Thôi được rồi chuyển đồ nha anh em nhá bởi vì con sâu nó chỉ chỉ gọi là một con mỗi round thôi mỗi lần nó, nó tung trưởng nó nó sẽ ít unit hơn nhưng tất cả những con unit mà nó gọi ra những con đệ gọi ra thì nó đều được hưởng cái hiệu ứng bit đấy mà chúng ta ở đây đang có 4 bit rồi Hypersia nó sẽ có những cái con đệ mỗi lần hai con đệ đều được hưởng hiệu ứng bit rất khỏe ui thằng này nó cướp được con sâu của tôi này nhưng mà bạn ơi Bạn càng nhây thì bạn càng mất nhiều máu thôi Ôi rồi ôi Rất nhiều máu luôn nhá Căng uh. <laughs> Trận này lại Một lần nữa lại lại gây ác mộng cho đối thủ rồi anh em ơi Chắc lại một trận đấu nữa mà đẩy sớm thôi Đàm to lắm anh em ạ Linh hồn lửa Linh hồn lửa Thực ra nếu mà chơi con linh hồn lửa này ghép với cả 3 mét thì cũng được Ở level 8 là chơi 3 mét Kết hợp với 4 bit kẹp với cả Whisper Seer ở level 8 Cũng được Metalit thì chắc là chỉ ở level 7 này chơi tạm câu tí xem là ra được cái con gì thì ra thôi Chứ còn tôi thì tôi cũng xác định rồi Đồ này tôi ghép là tôi chơi thần giáo là ok rồi anh em ạ ừ. Thằng sau Việt Nam nó đang có chuỗi kìa Càng đấy Đánh khá phết đấy nhở Hai trận đều đánh chuỗi thắng luôn Cái trận trước tôi gặp nó Nó cũng đánh chuỗi thắng đầu game ấy Tức là Chính ra là cái thằng này nó chơi cũng khá là hay ấy chứ <clears throat> Đánh đánh được chuỗi thắng là là hay đấy anh em ạ Đánh mà đánh chuỗi thắng tốt là rất là hay nó phải kết hợp các cái con bài tận dụng được Ở đầu game hay thì mới đánh được chuỗi thắng Đấy Nhưng còn không phải ai cũng đánh được chuỗi thắng đâu Tất nhiên là cũng có những cái người hên may mắn ra được những cái bộ mà nói chung là bài nó tự ra thì đánh chuỗi thắng đi cũng ngon Ví dụ chơi Hunter chẳng hạn thì dễ đánh chuỗi thắng Đấy mà những cái bộ bài mà nó không phải là Hunter thì khá là khó đánh chuỗi thắng đấy Đó Chuyện này <clears throat> Bây giờ tính xem là roll ở 7 hay là, là lên 8 đây Chơi bộ này thì nó có hai kiểu Một là roll ở 7 <clears throat> Hai là lên 8 roll Và trận này tôi có thể là tôi tính toán là tôi sẽ lên 8 Trận lên 8 anh em ạ Như tôi nói vừa nãy là khi mà lên 8 tôi sẽ có 3 mét Kẹp thêm được 3 mét nữa ba mét kết hợp với cả cả cả cả cả bit ừ. nó là phụ thuộc vào cái sức mạnh đội hình anh em ạ ở bảy thực ra nếu mà tôi dừng lại ở bảy roll khi mà tôi có thêm một con bit nữa thì tôi sẽ roll cố lên sáu con bit nhưng mà thôi không phải cố làm gì cả bây giờ tôi có 3 mét ở đây kẹp với cả spirit lên 8 sức mạnh đội hình nó sẽ gia tăng khá nhiều nha anh em nhá <clears throat> sức mạnh đội hình gia tăng u đây này thiếu một con bit nữa thôi nhưng mà tôi vẫn muốn lên 8 anh em ạ Tôi vẫn muốn lên 8 Lên 8 nó kẹp được 3 mét vào này Bỏ hai con uh, con con uh, Metallic ra Đấy Đủ tiền anh em ạ Đủ tiền đủ tiền Bán ngoài đi đủ tiền này Rồi Hết tiền lên 8 luôn Thêm hai con Spirit ở phía trên nó tăng khá nhiều đấy anh em Đấy, ngoài ra có cả 3 mét nữa nên là cái bộ này nói chung là nó cũng hợp lý thôi Mặc dù là có vẻ như là hơi tốn tiền một chút khi mà up cấp lên là hết sạch tiền rồi, không có tiền để roll nữa nhưng mà không sao. Vấn đề là cái sức mạnh đội hình ấy nó mạnh hơn. tôi ghép lốt chắc là ở đây có cái ờ, cái cái hổ phách này chắc là tôi ghép hổ phách thôi ui con gấu mết của nó tín đấy nhở thua này ui đã có thằng đi rồi kìa cái đéo rồi vậy rau này đã có thằng đi là sao nhở căng đấy nhở ôi ôi thế này thì có phải là lợi không? Liệu rằng có phải là bit không hay là... Ồ đã... <laughs> từ từ nha anh em nhá. Tôi đang nghi ngờ vào cái đội hình này. Có một chút nghi ngờ. Thế là chắc là tôi chưa ghép cái hổ phách vội đâu anh em ạ. Rất có thể đây nó nó sẽ là bit lừa, Không phải là bit. Không phải là bit. Mà nó sẽ là 3 mét Sau đó chuyển chúng ta chuyển sang Warlock Hợp lý Hợp lý Bây giờ mà ra con Dash Spirit là quay xe luôn 6 Warlock luôn anh em nhá <clears throat> Mà sao Fien chơi full lần này Full lần kẹp Druid này mà tôi nhìn thấy là ở đây có một con Ơ Nó mua cả một con con rồng này thì không biết là nó có, có chơi cái bộ bí kíp của tôi nhở Ui rồi ôi hay là định thể hiện là bây giờ chơi live up của Tuấn Cơm để đấm con cơm có phải không có phải không nhỉ <laughs> đây có phải là ngũ long hóa hình không trời ơi được đấy được đấy được đấy được đấy à có ý đồ có ý đồ có ý đồ <clears throat> có ý đồ đối thủ có ý đồ muốn dạy cho tuấn cơ một bài học đây mà trận này nhá là rất là rút kinh nghiệm không giống như trận trước đâu đấy từ đầu game đến giờ là sao việt nam mà chưa nói một câu nào anh em nhá chưa có chat một từ nào luôn âm thầm đấy, sử dụng line up bí kỹ ngũ long hóa hình của tuấn cơm để đấm tuấn cơm <laughs> tí nữa là sau khi đấm xong đấy thì mới bắt đầu là sẽ có những cái dòng chat hiện lên tôi đoán là như thế ừ. rồi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh trận này là lại phải mắc binh rồi anh em ạ <laughs> lại phải cố gắng để mà mắc binh rồi ui thằng to thế ôi chịu thôi anh em ơi toàn những cái thằng khủng bố luôn tôi chịu cái thằng cái thằng cái thằng có chuỗi này nó, nó kinh khủng quá nhở bài to thế nhưng mà máu tôi có vẻ nó hơi tụt rồi đấy anh em ạ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi liệu rằng có phải là 6 Warlock không đây bít hay là 6 Warlock nhở bít thì cảm giác bít lừa ấy mà 6 Warlock thì sợ sùng hố đóng hòm ngay lập tức luôn ấy mà thôi được rồi tôi sẽ chốt thêm mấy cái con uh, Warlock vào để cho nó ra xem là có ra không nhá anh em nhá Hai con ác mộng này à, sẽ phải pick Anh em hãy nói là tôi đang đúng hướng đi <laughs> Anh em hãy nói là tôi đang đúng hướng đi Trời ơi sao mà tôi thấy hơi run đấy Pick Warlock này có vẻ hơi run đấy Giờ mà ra một con ờ, gấu mết nữa xong rồi tất đập trứng cho gấu mết nhỉ Cho nó, nó yên tâm luôn nhỉ Hoặc là bây giờ ra một con gấu bố thì tôi còn thể chốt được luôn <clears throat> Ra một con gấu bố để tôi chốt luôn cái bộ mết Ui rồi anh em nhìn này Trận này có mết to luôn Nó lại còn cướp được cái con gấu mết của tôi nữa chứ Xong rồi đẩy nhiều lắm Thôi chết rồi anh em ơi tôi còn có 35 máu Muốn lóc kịp không nhở Thôi không được rồi anh em ơi Ra gấu bố rồi đây này Hiện tại là tôi đã đủ 6 bit rồi Nhưng mà cái bộ bit này này Tôi đang đang đang sợ là sẽ không ăn nổi cái Cái, cái line up Vũ Long hóa hình Anh em ạ Nên là tôi vẫn muốn là chuyển về 6 lóc để chơi với cái bộ kia Bộ kia là 6 lóc kẹp với cả 4 spirit thì thì chắc chắn là ăn được đó, lý thuyết thì là như thế anh em nhá Nhưng mà để mà chuyển được như thế thì nó sẽ phải có con Dark Spirit Đấy, nếu mà không có Dark Spirit thì sẽ không thể chơi được đội hình này đâu Tất nhiên là vẫn có thể chơi được ở level 10 Nhưng mà làm gì mà lên được 10 Chúng ta bây giờ chúng ta tối đa chúng ta lên được 9 thôi đấy, Nên là phải ra đát thì mới chơi được bộ đấy Khá khó đấy, không dễ đâu anh em ạ Cái trận này bọn nó đẩy khủng khiếp quá Tôi còn có 35 máu thôi anh em ạ nên là chắc nào là tôi chốt luôn Luôn hết tiền để chốt nha anh em nhá Round này tôi phải roll rồi Không không không không không giữ tiền để lên 9 được nữa rồi Nó bị muộn rồi anh em ạ Lên 9 là toang <clears throat> Trận này đánh ở 8 thôi Luôn hết tiền để chốt xem nó chơi cái gì Unicorn lên được 3 sao Cuốn tiếp Hết tiền luôn này nào Velomancer này nhưng mà chưa đủ 6 block anh em ạ không có dash grip Hỏng rồi Không được rồi anh em ơi <clears throat> Không được rồi Thôi phải chốt luôn thôi Tôi chốt cái hổ phách nha anh em nhé Tôi chốt đồ hổ phách luôn <clears throat> Không được rồi anh em ạ Hỏng rồi Cái trận này tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh quá Nó đẩy nhanh khủng khiếp luôn anh em ạ <clears throat> Tôi sắp đi rồi này Tôi còn 35 máu thôi Ra 21 Sắp đi rồi Thôi Tôi quyết định là tôi sẽ không chơi vua Warlock nữa Bây giờ 6 Warlock là lâu hốp nha anh em nhá Lâu hốp Ừ, chúng ta thiếu tận hai con búa warlock nữa cơ không chơi được thôi giải tán thôi anh em ừ, tốc độ trận đấu lẩy nhanh lắm anh em ạ trận này tôi tôi tôi cảm nhận được cái điều đấy có người ra đi ở ra mười mấy mà đây rồi thôi anh em ạ chốt luôn nhá roll lốt đây roll lốt đây thần giáo đây cho cây whisper sim nào Chán đấy Kiếm hồn này Làm quả gấu ba luôn đâu nhở <laughs> Gấu ba được luôn này <clears throat> Gấu ba Gấu ba xong đập trứng cho Whispersia Nếu mà ra nữa là là, là đầy đủ bộ rồi Đúng không Thôi chốt thế đi Chuyện này chắc là chơi thần giáo anh em ạ Chốt thần giáo luôn <clears throat> tôi nghĩ là vẫn chơi được Hypersia bây giờ còn một con nữa thôi mà tôi có hai quả trứng ở đây đấy có hai quả trứng ở đây rồi kiếm hồn này hoặc là kiếm hồn lên hai sao ừ ra một con nữa thôi mà u uh, đây rồi anh em ơi thế thôi chốt luôn anh em nhá đây rồi đây rồi ok thậm chí là tôi có thể lập trứng cho gấu luôn cũng được Đấy nhưng mà liệu rằng chúng ta có nên giữ lại để cho kiếm hồn không Một quả trứng cho kiếm hồn có vẻ ngon nghẻ hơn là một quả trứng cho con gấu Rõ ràng Đúng không anh em Đập quả trứng cho con gấu thì cũng ok luôn <clears throat> Đấy Tức là chúng ta có thể đánh được chuôi nếu mà đập quả trứng cho con gấu 3 sao giai đoạn này đấy Mà kiếm hồn thì thực ra thì, thì, thì đánh về lâu về dài thì vẫn là ok Đánh về late game thì kiếm hồn 2 sao là vẫn ok hơn Liệu rằng là có một pha đánh đổi Ờ Không đâu anh em ơi Từ từ bình tĩnh Whispersia lên được 3 sao Nó là co rồi anh em ạ Con này nó đã là co rồi Mạnh lắm Anh em ơi cái bộ này mạnh cực kỳ luôn Chơi ở, ở trong giải Tôi đã nói rồi Chơi trong giải là nó là cái bộ mà Sự lựa chọn hàng đầu Khi mà anh em tham gia những cái giải đấu Chuyên nghiệp Với những cái đối thủ chơi hay Đấy thì cái bộ này là cái bộ mà Sự lựa chọn số 1 luôn <clears throat> Ui ôi gặp thằng này thì nó lại hơi bị đen đấy Thằng này thì nó đẩy kinh lắm này Chết tôi rồi Giết một hai con như nào Ít ra phải giết được hai con nhá U rồi không giết được con nào hả Nó lại còn cướp được con cáo của tôi nữa chứ ạ 21 màu Máu tụt kinh khủng luôn U đây ôi Hay quá đi, Thế ra gấu lên được 3 sao đã này Ok Rồi đập trứng luôn anh em ạ rồi, còn cái quả trứng còn lại thì đây rồi, kiếm hồn đây rồi. à, <clears throat> coi như là, là là là đã ổn rồi đấy. Tôi nghĩ là như này đã ổn rồi nhưng mà máu của tôi bây giờ còn thấp quá. Liệu rằng là hai round nữa gặp cái thằng mết thì có đi không nhỉ? <clears throat> Hơi sợ. Bây giờ hai round nữa mà gặp thằng gót mết thì là đi đấy. Mỗi round 14 máu à. <clears throat> Tất nhiên là nếu mà tôi sống sót được đến round sau Round, uh, round 25 tôi có cái quả trứng thì câu chuyện nó cũng sẽ khác đấy <clears throat> Nó phải có chấn phái thì nó mới khỏe anh em ạ Con này mà nó có sau khi nó có quả trứng thì nó là nó lên một cái tầm cao mới luôn Đấy, u đúng anh em ơi, ngũ long hóa hình thật <laughs> Đúng thật luôn anh em ơi, ngũ long hóa hình thật này Ôi rồi ôi, này thì ngũ long hóa hình lại chơi live của tôi để định dạy tôi một bài học chắc Dễ thế à Ôi rồi ôi Đẩy nhiều máu luôn anh em ạ à. <laughs> 26 máu <laughs> Nát Spirit Linh hồn nữa Quá được luôn anh em ạ <clears throat> Rồi cái thằng mẫn là cái thằng đang đang đang, đang nguy hiểm nha anh em nhé thằng mẫn mà nó gặp tôi ấy là tôi sẽ là bay màu trong một hai round nữa nhưng mà chắc là phải gặp hai round mới đi một round chưa chắc đi đâu một round tôi nghĩ là cũng chỉ 14 đến 15 16 máu là là nhiều <clears throat> sau round này hy vọng là có một là cái găng tay Kira thì tôi lên 9 tôi sẽ up lên 9 tôi sẽ bán hết những con 5 sao đi 55 đô đi đấy <clears throat> hai là nếu mà ra cái uh, quả trứng thì tôi lại đánh từ từ có chấn phái thì cũng không sợ lắm đâu Đây rồi, cái cấm đánh này Uh, được Hợp lý Chấn phái anh em nhá Chấn phái của Hitpersia <clears throat> Rồi Thế thì lại đánh này lại từ từ cũng được rồi Tầm này thì không phải vội Từ từ lên 9 cũng được Lên 9 thì bây giờ kẹp cái gì vào đâu Kẹp chắc kẹp kiếm hồn hay là kẹp Dash Spirit thôi để có thêm Warlock với cả uh, Spirit <clears throat> Cũng chả phải kẹp Kẹp kẹp gì nhiều Đấy Nói chung là đội hình thì form coi như là đủ Đội hình này coi như đủ rồi anh em ạ Giờ chỉ kẹp thêm 5 đô vào thôi kích hệ thế là quá đủ Kẹp 5 đô có thêm hệ Warlock Thì Dark Spirit là ngon nhất <clears throat> Còn nếu mà có găng Tekira sẽ kẹp con Velom vừa có Warlock vừa có Kira con Whisper của tôi nó sẽ trâu hơn nó sẽ gọi được đệ liên tục đấy <clears throat> sau đó lại được hưởng hiệu ứng Kira máu sẽ rất nhiều sẽ rất trâu ở trong combat đam to nữa nói chung là nếu mà nói là có đồ thì solo với con nào cũng được vấn đề là có đồ hay không mà thôi rồi, thằng này đuối rồi <clears throat> Goblin đuối rồi, gặp bit đuối rồi Nhất là bit này bit siêu đẻ goblin nó không có đam để nó clear được cái bọn bit này đâu anh em ạ trừ khi là bom lên được hai sao hai con bom ok tôi nghĩ lại rồi không cần đâu đây ơi giáp thép rồi ui hay quá hợp lý luôn anh em ạ. có giáp thép vào nó lên cái tầm mới đấy được rồi anh em ơi vậy là cái đội hình này nó sẽ có một cái sức mạnh mà có thể trụ được đến round 35 trước khi có những cái món đồ và những cái con không chế mạnh như là Tsunami <clears throat> thì chúng ta sẽ có thể chơi được với cái đội hình này đến ra 35 nha anh em nhé Đủ đồ à? Đủ đồ, đủ đồ chơi là có thể chơi được à? <clears throat> sao VN đúng không? Đấy, lên được cái con này 3 sao rồi nhá Căng phết nhở để trước mặt này thực ra là Nếu mà nói là để trước mặt con phô lần Tôi nghĩ là thực ra tôi cũng cũng cũng đây là mới chỉ là lý thuyết thôi nhưng mà để trước mặt thì nó vẫn ngon hơn thử xem nhá anh em nhá thử phát để trước mặt không được rồi để trước mặt nó sẽ bị con siren nó hóa để trước mặt sẽ bị con siren nó hú à <clears throat> vậy là để trước mặt không ngon lắm để trước mặt không ngon lắm ui mà tôi vẫn thắng này May quá anh em ơi Úi rồi Anh em thấy không Trấn phái nó khác mà Fallen Witcher 3 sao Ngũ Long hóa hình vẫn thua Ô <laughs> bị đẩy nhiều máu luôn <clears throat> Quá nhiều máu luôn ý Không ít đâu anh em ạ à. rồi ôi 16 máu Căng <clears throat> Nhưng mà tôi tôi thấy để trước mặt này có vẻ là hơi sai Lý thuyết thì thì là là, là, là cũng khỏe nhưng mà có vẻ như con Fallen này nó sẽ dã thẳng vào mặt con con Whisperseer đấy Nếu mà chúng ta để ở cái vị trí như này Có lẽ là tôi sẽ phải thay đổi cái vị trí sang phía bên cánh phải À cánh cánh trái anh em ạ Tôi nghĩ là như thế Để ở cái vị trí cánh phải này là Có một cái gì đấy mà tôi tôi cảm giác Thực ra lý thuyết ấy thì để cánh cánh phải ấy Thì con Phượng Hoàng này nó sẽ hú luôn Đấy nhưng mà Tôi nhận thấy cái round vừa rồi có vẻ như là nó không được an toàn cho lắm nên tôi sẽ chuyển sang cánh trái anh em nhé <clears throat> Về lý thuyết là đứng trước mặt con co của đối thủ Đấy, nó là ok nhất ở trong cái bộ bit <clears throat> Thật Tôi quen đánh cái kiểu đấy rồi Tức là nếu mà đối thủ ở bên nào tôi cứ dí trước mặt đối thủ thôi Dí thẳng trước mặt đối thủ là xong Và tôi cảm giác như là Với cái bộ đấy thì chúng ta nên là đứng xa một chút Để đảm bảo an toàn cho Whisper Seer Ừ, đây rồi Giáp xương anh em ạ à. Giáp xương Ngon luôn Còn những cái món đồ còn lại thì xem nào Ok, chén thánh cũng được Rồi, tạm thời như thế anh em nhé Vẫn ở level 8 ấy chứ <clears throat> Tôi nói là có sắt thép phát yên tâm luôn có giáp thép cái tôi yên tâm tôi đánh ở level 8 luôn Không cần phải lên 9 luôn mà Đấy bây giờ lên 9 thì kẹp thêm Warlock vào này Đủ tiền rồi lên 9 thôi Thậm chí là có thể lên được 10 nếu mà tôi muốn Mà round sau là tôi ờ, kẹp được thêm cái bộ Kira vào ấy Thì lên 9 nó là ok rồi Anh em ạ Lên 10 chắc là tôi đợi 35 rồi mới lên 10 Không biết cái trận đấu này nó có đến được round 35 không Chứ còn tôi thấy là round 29 mà bốn nhà còn lại chỉ còn có hai hai máu mỗi nhà này thôi <laughs> Cái nhà nhiều máu nhất bây giờ còn hai hai máu Thì một round đẩy đi chết thôi anh em ạ <clears throat> Gặp sao Savien này Để tôi xem là, là, là nếu mà quay đằng sau Ok hơn, ờ đúng rồi Như này là không bị Siren hóa đá Anh em thấy không Hay quá Ôi anh em nhìn kìa Nhìn có lần là cứ quay đằng sau nó bắn mấy cái con đệ của tôi gọi ra cả <laughs> Cứ bắn chết đệ nó lại gọi ra luôn Ui rồi ôi thế là đi luôn rồi Còn có 16 máu thôi anh em ạ à. Ui giời ơi cô lần 3 sao nghe nói là cũng là khỏe lắm đấy <laughs> Ý đồ của sao Việt Nam chính thức phá sản Định coi như là lấy line up của tôi để dạy tôi một bài học đấy Sau đó là gáy đấy Nhưng mà đấy anh em thấy không Trận đấu này cũng rút kinh nghiệm khá là nhiều Nhưng mà <laughs> chưa nói một cái câu gì từ đầu game đến giờ Lạ thật đấy Khác hẳn với tính cách thường ngày của sao Việt Nam anh em thấy không Trận trước sao mà nói nhiều thế mà trận này trông có vẻ khá là căng thẳng Thôi rồi tôi phá vỡ cái cái bầu căng thẳng này bằng một, một cái icon <laughs> Thả nhẹ một cái icon cái Thể hiện là gì? Thể hiện là khi mà tôi thấy bạn chơi ngũ long hóa hình Là bạn làm cho tôi toát hết cả mồ hôi hột <laughs> Khi mà avatar của đối thủ sám màu thì có nghĩa là đối thủ đã quit nha anh em nhá Vẫn phải bằng hoàng mất mấy giây đấy anh em ạ <laughs> Tôi thấy là đối thủ gần như là không nghĩ được là có thể là bay màu ấy Thật cái round vừa rồi là rất là bất ngờ luôn Đối thủ rất là bất ngờ luôn Tôi nói thật với anh em là chắc là cũng đang nghĩ là Fallen Witcher lên được 3 sao Trở trong bộ ngũ long hóa hình là vô địch rồi đấy <laughs> Anh em ờ, có, có, có, có nghĩ là như thế không? Tôi nghĩ là như thế Thế là đối thủ có một cái sự bất ngờ nhất định khi mà Cái round đấy bay màu <laughs> Đứng hình mất một lúc mà Không biết nói lời gì đâu Đấy còn cũng không quýt luôn Đứng hình mất một lúc Một lúc sau bắt đầu quýt ra <clears throat> Rồi ok, trận này chắc lại vô địch rồi anh em ạ. Đến cái bộ ngũ long hóa hình mà còn đấm cho như con thì những cái bộ man hay là những cái bộ đỏ không có vấn đề gì đâu anh em ạ. Whisper <clears throat> giờ đủ đồ chấn phái rồi. Khỏe lắm rồi anh em ơi. Thậm chí là trận này tôi không có Light Spirit, không có Tsunami luôn. Vẫn đang đánh ở level 9 thôi. Tôi còn chưa pick con Tsunami vào anh em ạ. <laughs> mà trận đấu hết rồi, trận đấu hết kết thúc rồi. <clears throat> Bây giờ có lên 10 không chắc là cũng chả lên 10 Chả lên được 10 rồi Có lên 10 kẹp cái gì Lên 10 tôi cũng chưa biết kẹp cái gì Có thể là một con uh, Siren ừ. Cái tầm này thì đỏ thì cũng không vấn đề Đây là chơi 6 đỏ à 6 đỏ kẹp với Saman mà đánh ở level 9 Đội hình này đánh ở level 9 không ăn thua Bộ này phải đánh ở level 10 6 đỏ 4 spirit Thì may ra mà có cửa ăn Nhưng mà thôi Không còn cơ hội nữa rồi Ui rồi ôi Một phát double kill luôn anh em ơi Quá là tuyệt vời luôn Ủa đội hình này mạnh thật đấy anh em ạ Wow Chết rồi Tôi ra hai cái clip liên tiếp tôi chơi cái lay up thần giáo này Châu đấm cho cái cái cái, cái bộ ngũ long hóa hình như